rồi chúng ta sẽ đến với cái tư duy số 4 nha các anh chị ha Phá vỡ niềm tin giới hạn Các anh chị hãy tiếp tục comment luôn đi à Phá vỡ niềm tin giới hạn để chúng ta học luôn cái tư duy số 4 này ngay tại lớp luôn Cảm ơn chị Đinh Thị Diều, Thúy Diều à Cảm ơn chị Cảm ơn chị Lê Thị Lý nha Cảm ơn chị Hà Thầy khéo tay thế À khéo tay là nấu xôi hả chị Kiên vào vâng, Kiên nấu anh rất giỏi các anh chị ạ à. nhưng riêng với Kiên thì Kiên nấu anh không giỏi nhưng mà có một cái Kiên tự hào là Kiên nấu xôi rất ngon nha anh chị một ngày Kiên nấu 1.000 phần xôi nấu 150 kg xôi tại vì sao à được nói chung là mình không giỏi nấu ăn chỉ biết nấu cơm nấu mì gói thôi tại vì vợ mình nấu co anh quá ngon nhưng mà sao à khi mình học cái điều nấu xôi đó là để phục vụ công việc thì mình nấu đi nấu lại nấu đi nấu lại thì sao các anh chị ạ à? lặp đi lặp lại là mẹ của mọi kỹ năng nấu đến mức độ mà các anh chị cần nghe cái mùi thôi, ngửi cái mùi thôi biết là sôi nó đã chín chưa nó có khô hay nhão không các anh chị ạ à? thì nó thành luôn à anh chị tại vì nấu quá nhiều rồi do đó kim cũng nói với anh chị nha ra kinh doanh đừng có nghĩ đến việc gọi là cao sang quá tôi phải mở một cái nhà hàng thật là to một tháng là cả trăm triệu mấy chục triệu tiền mặt bằng hay chúng ta hãy bắt đầu từ cái nho nhỏ thôi các anh chị ạ à. thành công với những cái nhỏ sau đó chúng ta nhân bản lên thành cái lớn bất kỳ ai lớn và khổng lồ những người giàu có thành công thì trước đây họ đều làm từ cái việc rất nhỏ các anh chị ạ à. họ làm kinh doanh từ những cái bé bé nhỏ nhỏ rồi từ đó họ mới mở ra chứ không ai đùng một phát mà thành công giàu có mà to đùng luôn các anh chị ạ à. rồi và trước đây các anh chị kiên kể anh chị tiếp một câu chuyện nha kiên rất là nhiều chuyện và hôm nay là có quá nhiều câu chuyện cho anh chị luôn là trước đây mấy trăm năm các anh chị ạ à, người ta có một niềm tin giới hạn rằng là sao anh chị ạ à, không ai có thể chạy được một dặm dưới 4 phút được có nghĩa là chạy một cây một phít sáu cây số dưới 4 phút bởi vì người ta nói rằng làm như vậy thì tim mạch hơi thở của chúng ta sẽ không được tốt và nhiều người khuyến cáo rằng các nhà khoa học là các y bác sĩ là nói rằng nếu như chạy mà một vết sáu cây số mà dưới 4 phút người đó sẽ làm sao à bị đứng tim bị đột quỵ nguy hiểm về tính mạng nên không làm được cái điều này và do đó suốt mấy bao nhiêu hàng thế kỷ người ta không dám làm cái điều này các chị ạ và không ai đạt được kỷ lục nhưng tuy nhiên một vào năm 1954 có một chàng trai tên là Roger Bannister anh ta không tin vào điều này và anh ta muốn chứng minh với toàn thế giới rằng mọi người đang sai mặc dù mọi người vẫn đang cười anh ta và trong một cái giải thi đấu anh chị ạ à, anh ta đã chạy được 11,6 cây số trong vòng 3 phút 59 giây các anh chị ạ à. anh ta tạo ra một cái địa chấn luôn các anh chị ạ à. nó không chỉ đơn giản là việc phá bỏ một cái kỷ lục một cái kỷ lục đó anh chị ạ mà nó là phá vỡ cả niềm tin giới hạn cho cả nguyên một cái làng gọi là làng thể thao luôn các anh chị ạ mà trước đây chưa ai từng làm được và mọi người nói rằng ai mà vượt qua cái giới hạn đó thì sẽ bị chết nhưng anh ta vẫn khỏe rất khỏe và sau đó một năm các anh chị ạ có 37 người cũng đạt được cái kỷ lục này giống như ta và sang năm thứ hai các anh chị ạ có hơn 300 người cũng làm được điều này tương tự giống như anh chàng Roger Bannister này vậy các anh chị ạ và người ta hỏi rằng có phải trong vòng 2 năm trời mà cả thế giới này đã sản sinh ra được hàng trăm những cái vận động viên mà xuất sắc xuất chúng mọi thời đại không xin thưa với anh chị là không tất cả đến từ niềm tin giới hạn các anh chị ạ chỉ cần có một người làm được thì tự nhiên những người khác sẽ có niềm tin rằng tôi cũng sẽ làm được tất cả mọi thứ nó đến từ niềm tin giới hạn của chúng ta những cái điều mà chúng ta chưa đạt được nó đều đến từ cái điều gì đó mà chúng ta đang giới hạn rồi các anh chị sẽ thấy được rằng là có một câu nói rất hay của ông Henry Ford đó chính là gì bạn tin bạn có thể hay bạn không thể bạn đều đúng cả tất cả đều đến từ niềm tin của bạn rồi cảm ơn chị Nguyễn Nguyễn Thị Phượng thành công đến từ việc hoàn thành những việc nhỏ chính xác nha chị rồi cảm ơn chị à, Đinh Thị Thúy Diều là phá vỡ niềm tin giới hạn à cảm ơn chị Lê Thị Lý thành công đến từ cái rất nhỏ đúng nha anh chị bắt nghĩ lớn bắt đầu nhỏ quá tuyệt vời luôn chị Hà Thị Nhiên chị có một câu nói rất hay nha rồi và chúng ta phải trang bị cái niềm tin tích cực mới để biến những cái ước mơ thành hiện thực nha anh chị ha đầu tiên chúng ta phải trang bị cái niềm tin đó là cái điều đầu tiên rồi sau đó mới làm gì thì làm và chúng ta cần phải đẩy lùi đi những cái niềm tin nguy hại đang giới hạn khả năng của chúng ta nha anh chị ha trong đầu chúng ta có rất nhiều là nhiều niềm tin giới hạn tôi không thể nào ra kinh doanh tôi không giỏi trong cái việc này tôi không làm tốt cái việc kia tôi không giỏi nấu ăn thực sự ra kim cũng đâu giỏi nấu ăn đâu nhưng mà sau này kim đã trở thành một trong những ừ, đát có thể nấu sôi được mà kim đảm bảo với anh chị là kim nấu sôi nhiều nhất và ngon nhất ở cái khu vực quận phú nhuận anh chị ạ thậm chí là lấn qua quận 3 và quận Tân Bình luôn các anh chị ạ với một cái sản lượng sôi một ngày khi nấu nhiều đến như vậy mặc dù mình là một cái người không biết nấu ăn tất cả đến từ niềm tin giới hạn thôi các anh chị ạ à. tất cả mọi thứ đa phần xung quanh chúng ta đều là kỹ năng mà một khi đã là kỹ năng rồi chúng ta đều có thể giỏi được thông qua việc lặp đi lặp lại các anh chị ạ à. giống như việc học tiếng Anh vậy không ai nói rằng tôi học giỏi tiếng Anh lắm chẳng qua là bạn chưa luyện đủ nhiều thôi rồi tôi không tập tạ được không có đâu chị chăng qua là chúng ta không siêng năng tập tạ đúng đủ đều thôi Kiên đã từng tăng được 15 kg thậm chí là hơn 15 kg anh chị chỉ trong vòng thời gian chỉ hơn một tháng thôi các anh chị ạ à thay da độ thịt thông qua cái việc làm sao mà chúng ta quyết làm thì chúng ta sẽ làm được tất cả đều đến từ niềm tin cả anh chị ạ à. Và Kim sẽ chia sẻ cho anh chị một câu hình chủ nhiệm màu nha các anh chị ha Để chúng ta gia tăng được cái gì niềm tin của chúng ta Và gia tăng được cái chỉ số hành động của chúng ta lên nha Các anh chị cùng nói với coi Kim câu hình chủ nhiệm màu này nha các anh chị ha Người khác làm được thì tôi cũng làm được và làm tốt hơn Người khác làm được thì tôi cũng làm được và làm tốt hơn Các anh chị cùng nói với Kim nha Người khác làm được thì tôi cũng làm được và làm tốt hơn Các anh chị đã thấy mình tự tin hơn không? khi thấy khi phải đứng trước đám đông khi phải làm một công việc gì quan trọng mà hệ trọng thì chúng ta rất lo rằng chúng ta không làm được thì chúng ta chỉ cần đọc cái câu hình chú này lên thôi người khác làm được thì tôi cũng làm được và làm tốt hơn tự nhiên là chúng ta cảm thấy là chúng ta tự tin mạnh mẽ trở nên xuất chúng hơn đúng không anh chị trước khi kiên đứng thuyết trình kiên chia sẻ cho các anh chị ở đây kiên đã phải làm cái động tác đó hình dung tưởng tượng và bắt đầu là tôi người khác làm được người ta người khác làm được thì tôi cũng làm được và làm tốt hơn người ta thuyết trình và giảng dạy được thu hút được thì tôi cũng làm được điều đó và làm tốt hơn có đúng không các anh chị và sau đó là chúng ta chiến đấu thôi một là chiến hai là biến rồi vậy các anh chị chúng ta đang có những niềm tin giới hạn gì hãy comment xuống bên dưới cho Kim bây giờ chúng ta có nghĩ rằng chúng ta không đủ tài năng để thành công không ạ à? chúng ta có nghĩ rằng tôi không đủ bằng cấp không tôi phải lấy cái bằng thạc sĩ tôi phải có bằng tiến sĩ tôi phải phải có bằng giáo sư tiến sĩ này kia thì tôi mới có thể thành công không các anh chị ạ à? có phải bằng cấp là cái giới hạn để chúng ta thành công không ạ à? chúng ta càng phải leo lên cao thì chúng ta mới thành công không ạ à? có rất nhiều người ở ngoài kia họ chưa từng học đại học mà rất giàu có và thành công nha anh chị hả à? có nhiều người nói rằng ông tỷ phú Bill Gates này kia hoặc là Mark Zuckerberg này kia những cái vị uh, à, giàu có thành công này đều là những người bỏ học dưới chừng mà họ vẫn thành công cái thôi xin lỗi các anh chị ạ à, ai mà cô nói cô này là người đó cực kỳ ngu ngốc luôn các anh chị ạ à. nhiều người nói rằng ông Bill Gates những cái người thành công đâu có cần phải học đâu mà họ vẫn thành công thì mắc gì phải học thì đó là một câu nói ngu nhất các anh chị ạ à. tại sao ạ à? người ta không học ở trường đại học nhưng người ta vẫn học ở trường đời người ta vẫn học kinh doanh và phát triển bán hàng marketing này kia không ai mà không học mà thành công các anh chị ạ à. luôn luôn phải học con của chúng ta và bản thân chúng ta đều phải học và nâng cấp bản thân mình và cuộc đời chúng ta thay đổi qua đâu các anh chị một là những người mà chúng ta gặp những người thầy mà chúng ta gặp hai là những cuốn sách mà chúng ta đã đọc nha các anh chị ha tất cả những lời Kim nói ở đây nó đều đến từ trong tiềm thức mà nó đi ra các anh chị ạ. À. Kim có thể ở đây dạng dạy cả ngày hai ba ngày trời với các anh chị mà ngôn từ vẫn rõ ràng đi đâu vào đó bởi vì kiên nói không bằng ý thức nữa anh chị ạ kiên nói không dùng ý thức nữa kiên nói bằng tiềm thức mà tiềm thức nó đến từ đâu từ việc kiên đọc hàng trăm cuốn sách học từ rất nhiều ông thầy bắt đầu nó thẩm thấu và nó ngấm vào trong đầu của kiên rồi bây giờ kiên chỉ cần có một cái ý niệm là kiên có thể tuôn ra tuôn ra những cái ngôn từ đó rồi rất là mạch lạc trơn tru và nó rất hợp lý nha anh chị nha không cần phải kiểm soát ngôn từ nữa bây giờ nó ra giống như là gì các anh chị nó ra như là thác nước vậy rồi các anh chị có cảm thấy mình địa vị của mình không còn không đủ cái địa vị trong xã hội hay là trong cơ, cơ quan mà chúng ta là đang làm không nó là cái niềm nó là cái giới hạn của chúng ta không rồi chúng ta có đang bị giới hạn bởi cái ngoại hình của chúng ta không tôi không đủ đẹp không đủ cao không đủ hấp dẫn chúng ta có đang bị niềm tin giới hạn đó không các anh chị và chúng chúng ta có nghĩ rằng tôi không có đủ kỹ năng không tôi không có giỏi tiếng anh tôi không có giỏi vi tính tôi không có giỏi kỹ năng abc này kia và chính vì điều đó làm cho tôi thất bại không hay là anh chị có một cái niềm tin rằng tôi không đủ kinh nghiệm tôi phải làm thêm không ví dụ như tôi phải làm thêm 5 năm 10 năm nữa tôi có được cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này rồi tôi mới đi dám đi ra tôi mới dám nghỉ việc để tôi ra kinh doanh khởi nghiệp không các anh chị chúng ta có đang có cái niềm tin giới hạn đó không ạ à? rồi tôi không có đủ mối quan hệ với ông này bà nọ nên tôi không thể thành công và các anh chị đang có những niềm tin giới hạn nào hãy comment xuống bên dưới đi khi mà chúng ta xác định được rằng cái niềm tin giới hạn của chúng ta là gì rồi thì sao các anh chị chúng chúng ta mới có thể xử lý nó được nha các anh chị ha còn nếu không thì chúng ta sẽ luôn luôn bị trói buộc bởi những niềm tin giới hạn đó cái anh chàng Bannister anh ta không tin vào cái việc là chạy 4 phút dưới 4 phút một cây một phít sáu cây là sẽ bị chết ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng anh ta không tin anh ta vẫn hành động bất chấp nỗi sợ hãi bất chấp các cái rào cản ha à, các anh chị ha rồi cảm ơn chị lê thị Nguyễn tôi đang ru ngủ mình bằng cách nghĩ mình chẳng bằng ai nhưng cũng chẳng có nhiều người cũng không bằng mình cảm ơn chị lê thị lý nha đó chính là cái niềm tin giới hạn mà chúng ta đang tự đặt ra cho mình thôi chứ thực ra bên trong con người chúng ta đều là những con người phi thường à xuân trang là học từ sách và những người thầy và những người thành công đúng rồi à niềm tin giới hạn của em là nỗ lực chưa đủ lớn là chị Hà bên trong chúng ta đã có đủ nguồn lực để thành công rồi cái não bộ của chúng ta là một cái siêu đại máy tính chị à 74.000 cái cái máy vi tính đó anh chị à rất là siêu đại máy tính nha một cái rất là khủng bố luôn mà chẳng qua là chúng ta chưa dùng tới thôi Trời, chị Nguyễn Thị Phượng họ học rất nhiều họ đọc rất nhiều sách học từ nhiều môi trường rồi thầy chia sẻ rất năng lượng à rồi cảm ơn chị Hà Thị Nhiên à Đinh Thị Thúy Diệu người khác làm được thì tôi cũng làm được cảm ơn các anh chị ạ à. tại sao khi là chia sẻ mà gọi là năng lượng như vậy giới hạn về khả năng làm việc cảm ơn thầy Kim chia sẻ năng lượng à. À, ai đang nói vậy ạ? À? <laughs> Cho Kim tắt mic đi nha. Để không ảnh hưởng đến anh chị khác. Rồi, cảm ơn chị à, chị Diệu ha, chị Diệu ha. Rồi. Tại vì cái mục tiêu ngày hôm nay là xác định mục tiêu và làm sao ạ? À? Để cho anh chị chúng ta có được những cái tư duy đúng để chúng ta thay đổi cuộc đời. Mục tiêu của kia là truyền động lực để các anh chị thay đổi. Đôi khi chúng ta thay đổi cần có người khác đẩy đúng không? Cần người khác truyền năng lượng nha đúng không các anh chị? Thì đó là cái sứ mệnh của Kim trong ngày hôm nay